cảm thấy là thú vị nhất là chuyện gì dạ lúc nào em cũng yêu đời hết mặc dù lâu lâu hay bị che là mập ôi sao có ai nói gì em ngoài em em nói nhờ? trước tại vì chị sợ thầy chính thành che mập trên truyền hình là quê lắm cho nên nhờ? mình nói trước để tí bớt quê mặc dù thầy biết là những điều em nói là đúng ấy chứ nhưng mà thầy không hề nói mọi thứ cứ như một giấc mơ <laughs> vậy đó những lúc lặng thầm thả tung ước mơ lên trời bạn ơi nhớ không biết bao những kỷ niệm buồn vui cùng tới. cao lâm vi bạn có biết cái ý nghĩa của tên mình không? Tên à, của em là ông nội đặt Em sinh ở Đà Lạt Có nghĩa là thành phố Đà Lạt Bạn ở vùng cao Ở Lâm Đồng Trong đó có công viên <laughs> Nên cái Lâm Viên chào cả lớp Quý vị và các bạn thân mến, tôi đang có 50 triệu và đã muốn trao cho tất cả những ai có thể chứng minh là mình thông minh hơn học sinh lớp 5 Chỉ cần bạn chinh phục được 11 câu hỏi, bạn sẽ có được 50 triệu Và chắc chắn không thể thiếu sự giúp đỡ của những người bạn nhỏ Chúng tôi xin được giới thiệu ngay năm gương mặt rất quen thuộc của lớp học chúng ta Đó là bạn Diễm Quỳnh Thanh Vi Hồng Ân Anh Thư và Cẩm Thụy Chúng ta sẽ cùng chào đón thành viên thứ sáu của lớp học ngày hôm nay Cũng là một cô bé tròn trĩnh và dễ thương Có một dòng hát rất là tâm tình Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ca sĩ Miêu Lê bên kia sao qua đây cái cô gái mặc áo bà ba bận đồ vàng là em hồi nhỏ phải không dạ đúng hồi xưa đi đâu mà hoành tráng quá vậy dạ đi uh, tao đàn thì phải mặc đồ bà ba mà cưỡi ngựa hả Nay mặc đồ ké của chị bộ đồ màu vàng đó là mà hồi đó dễ thương nha mặc đồ bà ba mà mang guốc mới dễ sợ nè guốc mà đôi là đó là hài á cái này là đồ của chị gái của em cái chị mặc trật xong rồi cho em lại à mặc trật là cho em thế em từ xưa giờ em là thừa hưởng không á hả dạ. sung sướng nha không phải mất tiền không mua. sướng đâu đồ cũ sướng gì <laughs> cho anh hỏi là trong cuộc đời của em thì em cảm thấy là thú vị nhất là chuyện gì dạ lúc nào em cũng yêu đời hết mặc dù lâu lâu hay bị che là mập Ôi sao có ai nói gì em ngoài em, em đâu nói nhờ? trước tại vì chị sợ thầy chính thành che mập trên truyền hình là có quê lắm cho nên nhờ? mình nói trước để tí bớt quê không, không thầy không bao giờ nói điều đó Không bao giờ thầy làm cho người phụ nữ trở nên xấu đi Mặc dù thầy biết là những điều em nói là đúng nhưng, nhưng mà thầy không hề nói Chỉ là em tự nhận thầy không hề có ý muốn nói Cho thầy hỏi có phải là điều thích thú nhất của em là ăn không? Dạ không Chứ làm sao? Thích cái gì nhất nè? Dạ thích được đi chơi Được đi chơi, ví dụ? Dạ đi du lịch, đi uh, mua sắm Chứ không thích được ăn tại vì ăn mập À, thì ra là thế thế cái điều à, kinh khủng nhất đối với miu lê là gì dạ cân nặng chia sẻ với tất cả quý vị khán giả một điều là à, miu lê ám ảnh về cái cân nặng của mình tới cái mức mà có nhiều lúc mơ mà ngủ mơ kể cái nghe cái chuyện này mắc cười lắm là lúc à, lúc đó là hình như là lớp 9 thì phải thì tối đó mẹ mua hai cái bánh giò lúc đó là phải ép cân liên tục tại vì mặc áo dài xong rồi à, thèm ăn lắm nhưng mà không không dám ăn phải đi ngủ sớm để coi như là mình không có bị thèm ăn vào khuya thì khuya đó tự nhiên dậy ăn ăn mà mình, trong tiềm thức mình không có biết nhưng mà uh, cái ngày mai vậy mẹ hỏi là bánh giò của mẹ đâu rồi nói con không biết cái mẹ kêu ở nhà có ba mẹ con mà đừng có nói dối mẹ buồn cái mẹ khóc mẹ ngồi mẹ nói là à, từ nhỏ giờ đâu có nói dối rồi bây giờ sinh ra cái tật nói dối mà có cái miếng ăn thôi mà cũng nói dối xong rồi lúc đó có chị gái của em làm chứng là hôm qua chị thấy khuê em ăn cái em chối đẩy đẩy lên là em không có ăn em ăn thì em nói có cái bánh giò thôi mà làm thấy ghê vậy nhưng mà thật sự là ngủ mớ ăn thiệt á tội nghiệp thế cơ à yeah. thế bây giờ em vẫn là trong chế độ ăn kiêng à dạ không tinh bột không đường nhưng vẫn tròn quấy <laughs> không ốm nổi không sao nói chung là quan trọng hơn hết á không phải là cái cân nặng đâu mà là cái tài năng và cái sự sức khỏe nữa và cái duyên dáng của em nữa đúng không em mang lời ca tiếng hát đó cho mọi người và em không còn quan tâm tới cái chuyện đó nói chung là nếu mà mình có thể à, bớt được tí thì nó sẽ đẹp hơn nhưng mà cũng đừng cố quá tại vì em mà nhịn đói quá thì một ngày nào đó thì em sẽ bị bệnh trước khi em ốm dạ. nha phải cố gắng lên nhá bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình 11 câu hỏi bạn phải trải qua đi từ câu 1 đến câu 5 bạn sai sẽ không có một đồng nào khi ra về sai câu 6 7 8 bạn sẽ ra về với số tiền là 3 triệu sai câu 9 10 bạn ra về với số tiền là 10 triệu bạn trả lời được bao nhiêu câu hỏi bạn sẽ được số tiền tương ứng với câu hỏi đó và được bảo vệ tiền mình đã kiếm được bằng cách dừng cuộc chơi nếu như không muốn nó bị trừ đi. Bạn không được dừng cuộc chơi khi bạn chấp nhận trả lời câu số 11 và nếu bạn trả lời được câu 11, bạn sẽ được số tiền rất lớn 50 triệu. Nhưng nếu không vượt qua, bạn phải nhìn vào máy quay nói rằng tôi Miu Lê hôm nay dù ăn bánh giò cũng không thông minh hơn học sinh lớp 5. Hiểu không? Bánh giò đâu có nhiều chất dinh dưỡng đâu hiểu thông minh. Nhưng mà nó giúp em mới được biết đâu trong giấc mơ em lại có câu trả lời. Dạ. Yeah. Nha, cố gắng lên nha rồi chắc nghĩ nói sớm quá à. thương ơi là thương mớ mà cũng ăn bánh giò nữa rồi ta cho một người bạn đồng hành đi nào chồng anh thư trước đi tạm anh ngồi xa tí nữa chồng tiếp ha chồng bạn ngồi xa trước về cái lấy tinh thần nè chào chị Miu Lê và thầy Chính Thành Em tên là Đặng Vũ Anh Thư, học sinh lớp 5 trường tiểu học Bành Văn Trân Sở trường của em là học toán và cũng hơi hơi giỏi về môn tiếng Việt Trong ờ, lớp em ờ, ghét học nhất là môn lịch sử Vì môn lịch sử có rất nhiều bài ờ, em không nhớ nổi Em rất thích coi tivi, nghe nhạc nhất là những bài hát của chị Miu Lê hát hạnh phúc quá cảm ơn em à, tặng cho quý vị nghe một bài được không vậy hát bài trường về lớp đi được hết có một bài là giấc mơ thần tiên rồi ai được không Tuổi thơ bên nhau cho ta vô tư với bao mơ mộng biết bao tháng ngày bạn kề bên sát chia những lúc lặng thầm thả tung ước mơ lên trời bạn ơi nhớ không biết bao những kỷ niệm buồn vui cùng tới hai câu à Ôi cái con dê này đang leo giữa chừng là hết hơi tuột xuống núi nè Ờ <laughs> cái gì cái bài đó ngắn ngủn nghe hai câu đang hay tự nhiên hết trơn à Thôi bây giờ á Thầy gợi ý nè Dạ yeah. Không thuộc lời hát Chọn âm nhạc lớp 2 đi Để có kiến thức âm nhạc trở lại Chịu không Môn nào trong đây nhìn cũng quýu hết Cái gì không leo quýu luôn toán lớp 1 Dạ rồi chọn âm nhạc lớp 2 luôn Nghe lời thầy nha à, Chị ơi à, em khuyên chị đừng nên là chọn âm nhạc lớp 2 vì âm nhạc em không có giỏi thầy em có dính líu à chứ dạ, em giỏi gì giỏi à, toán và tiếng việt bây giờ mình chọn toán lớp 1 đi dạ toán lớp năm khó lắm toán lớp 1 câu hỏi như sau cho biết có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số mà chữ số hàng chục kém chữ số hàng đơn vị hai à. giỡn giỡn hả trời à, từ từ từ chủ số hàng à, chục cấn là đơn vị hai à một ba mười ba nè ấy đúng rồi mười ba hai bốn ba năm bốn sáu năm bảy sáu tám bảy chín bảy số à, nghe có vẻ hợp lý chúng ta cùng xem đáp án của chương trình là bảy số bây giờ là bạn được 500 ngàn đồng rồi đó chúng ta chọn chủ đề tiếp theo đi nào dạ chọn cái lúc nãy thầy nói đi hên xui âm nhạc lớp 2 đề bài như sau cho biết bài hát chúc mừng sinh nhật được viết ở nhịp nào mọi thứ cứ như một giấc mơ <laughs> vậy đó thầy đã nói với em rồi đâu đâu phải nhất thiết là âm nhạc là có những cái thuộc về mình đâu đó là kiến thức về âm nhạc nữa bây giờ hát thử bài đấy đi nào hai ba happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you Nhịp gì? Lúc học cấp 1 thì em cũng có học cái này rồi Nhịp phách Có nhịp 24, nhịp 34, nhịp 44 Cái này chắc nhịp 34 rồi Happy birthday, happy birthday to you Ok Nhịp 34, chớp <laughs> Hát sao ta? Happy birthday to you Yeah và nhịp ba bốn có hay không hãy cùng xem để nào đáp án là ba bốn à đố miêu lê nhịp ba bốn này chúng ta thường thấy là điệu gì dạ em không biết điệu van vậy em không có rành mấy cái điệu tại ừ. em không ừ. có giỏi về khiêu vũ à, điệu van là là nhịp ba bốn là thi happy bam bam bam bam bam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam là nhịp ba bốn rồi bây giờ Miule đã tự uh, trả lời được câu hỏi này bạn rất là thông minh và bạn đã được uh, một triệu đồng thì cảm ơn bạn nhé mời bạn về lần sau cứ nhớ tới dịp ba bốn miêu lê cứ thử gắn đại cái điều van vô xem cái bài đó hát được không nếu hát được là chị bao bốn em không biết van à, em không có rành lắm nhưng mà khi mà hát cái mình bổ phách á ừ. nó, nó, nó rơi vô tạch tạch tạch tạch tạch nó thì cứ ba ba ba nhịp nó là ba bốn thế thôi <laughs> thầy dạy nhạc hả thầy hả thầy không dạy nhạc nhưng thầy à, à, chia sẻ với em thôi bây giờ mình lựa chọn một người bạn tiếp theo đi nào chào chị, chào thầy. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Xuân Thanh Vi. Hôm nay em cảm thấy rất vui vì được trao dồi thêm thật nhiều kiến thức tại chương trình Ai Thông Minh học sinh lớp 5 wow. cùng với một người bạn đồng hành thật dễ thương, xinh đẹp và cũng không kém phần thông minh. Đó chính là chị Miu Lê. Rồi, chọn đi nào. Em giỏi gì vậy? Dạ, em giỏi toán với tiếng Việt. Bây giờ mình khoan hãy lên toán lớp 3 từ từ lên đi. Lớp 1 đi em ơi Tiếng Việt lớp 1 Tiếng Việt ừ, lớp 1 Đúng rồi Tiếng Việt lớp 1 Chúng ta cùng xem đề bài Cho biết hình ảnh dưới đây miêu tả câu chuyện nào Con dâu Con cọp Trí khôn của ta đây phải không nhỉ vô không dạ tư liệu ăn nhiều không nhưng mà giờ chưa được 3 triệu mất hết trời ơi em sai có người giải cứu may mắn cho em nha nhưng mà em chưa em chưa chọn ờ, cái ờ, cái quyền mà không giải cứu may mắn là tự động giải cứu à, à. chị ơi chị mà sai là quê em lắm ok trí khôn của ta đây ta hãy cùng xem có phải là chuyện trí khôn của ta đây hay không Chúng ta sẽ cùng xem kết quả sau vài phút Em ơi, có chưa? Sao tự nhiên chữ em bay hết? Ở ờ, trong bay hết Chị không còn chữ để bay nữa, lâu quá rồi À chị, hay là ngày đông chị? À nay là ngày nản chí No Hả chí? Dốt Rung quá đi một mình sợ quá Ờ ờ Ngày ấy qua đi thật mau Bây giờ xa thấy nhớ Chuyện ngày xưa vẫn đây Đã không còn bé con Trời đã qua bao mùa đông Bao mùa thu đã Oh oh, Dạ mà là dài lắm vậy thôi được rồi Oh oh yeah yeah Chào mừng quý vị trở lại với Ai Thông Minh Hơn học sinh lớp 5 Chúng ta đang có 4 bức ảnh Và đề bài hỏi Đây là những bức ảnh miêu tả câu chuyện nào Ca sĩ Miêu Lê đã nói rằng đó là trí khôn của ta Đây Thì bây giờ chúng ta Thôi trời ơi như cái xích đu gì đó thiệt tình Chúng ta cùng xem đáp án của chương trình Chính xác như Lê cũng à, để ý à, mấy cái chuyện hồi nhỏ ghê chứ nhỉ? Dạ Bây giờ chúng ta có đường 1 triệu 500 ngàn đồng Mời Miu Lê cùng đi tiếp Tự nhiên xã hội lớp 3 Tự nhiên xã hội lớp 3 Dạ, tự nhiên và xã hội lớp mấy em? Lớp 3 3 Tự nhiên xã hội lớp 3 Đề bài như sau Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh ý sau tại Bắc Bán Cầu ngày chấm chấm sẽ là ngày có khoảng thời gian ban ngày dài nhất và thời gian ban đêm ngắn nhất trong năm. Em ơi, có chưa? Sao tự nhiên chữ em bay hết? Bà ờ, chồng bay hết. Chị không còn chữ để bay nữa, lâu quá rồi. Ờ. Ngày gì? Dạ từ thôi không có thời gian đâu có bao mình trợ giúp đó có muốn, trợ giúp hay không tham khảo mời em vô và chúng ta cùng xem nào bạn ấy trả lời là Hạ chí miu lê có đồng ý không dạ chưa nhưng mà để em tích chút thời nghe quen quen Hạ chí <gasps> Hạ chí là gì gì? Hạ chí hay là ngày đông chí à hay là ngày nản chí no Hạ chí chốt vậy thật chất bây giờ em không có nhớ cái từ hạ chí nghĩa gì Nhưng mà lúc thầy nói đồng chí là biết rồi Đáp án của chương trình là yeah. Hạ chí Nói chung Ngài Hạ Chí đã không làm cho em nản chí Và bây giờ Thầy xin cảm ơn em Em rất có ý chí Mời em về Chúc mừng em Em có 2 triệu Em được lựa chọn người bạn tiếp theo để giúp mình Xin mời chào chị ừ, Em tên là Nguyễn Hữu Cẩm Thụy Là học sinh của lớp 5D trường Trần Quốc Thảo Môn học thích nhất của em là môn toán và tiếng Việt Và hôm nay em rất là vui khi được đến đây để gặp mọi người em rất là hâm mộ Và em sẽ có hết sức để giúp chị vượt qua hai câu hỏi tiếp theo Hâm mộ chị ở chỗ nào? Dạ, tại vì thấy chị hát hay với chị dễ thương Hát bài tặng em đi Ô ô ngày ấy Ô ô ngày ấy nhá Rồi, hai, ba Ngày xưa ấy vẫn nhớ khi còn bé luôn ham chơi mẹ cha đi chơi đâu tôi thường hay thích theo cùng lắm lúc khóc lóc cho dù biết không cho nên mẹ và cha hay trêu tôi là con út khóc nhẹ oh, oh. ngày ấy qua đi thật mau bây giờ sao thấy nhớ chuyện ngày xưa vẫn đây đã không còn bé con trời đã qua bao mùa đông bao mùa thu đã tàn ơ ơ dạ và là dài lắm vậy thôi được rồi ơ ơ yeah yeah ok thì cứ ô ô yeah yeah là được rồi rồi phải chọn chủ đề cái đây chắc mình chọn toán lớp 3 nha chị thế cái nào cũng được em giúp chị hết mình ok toán lớp 3 toán lớp 3 <laughs> và đề bài như sau trong lớp 3A 24 học sinh giỏi toán 18 học sinh giỏi văn 14 học sinh giỏi cả toán lẫn văn hỏi có bao nhiêu học sinh biết rằng mỗi học sinh đều giỏi ít nhất một môn 14 học sinh giỏi cả toán lẫn văn Biết rằng mỗi học sinh đều giỏi ít nhất một môn Ê, ít nhất một môn có nghĩa là vẫn có thể giỏi hai môn chứ Đúng rồi Vậy thì tổng cộng đi <laughs> Đúng không? chắc sử dụng quyền quá <laughs> Nhanh nào, sao chép nha Dạ sao chép Và Mời bạn bấm Đúng Đáp án trước tiên là của bạn Thúy 28 học sinh Liệu có cứu được không? Hai hai chị em cũng nắm tay nhau về ví dụ nó lên tầm ba mấy bốn mấy <laughs> mình còn thấy nó khóc khóc với mình em ơi tại sao là hai tám vậy chị không hiểu được rồi và đáp án của chương trình là ngạc nhiên chưa quá ngạc nhiên quá ngạc nhiên phải không nhìn thấy nó mơ hồ phải không có thấy mơ hồ không bây giờ giải thích cho đỡ mơ hồ nè 24 học sinh giỏi toán mà trong đó có 14 học sinh giỏi cả toán luận văn thì lấy 24 trừ 14 nó sẽ ra được 10 học sinh chỉ giỏi toán mà không giỏi cả hai môn đúng không và 18 học sinh là giỏi văn và có 14 học sinh giỏi cả toán lẫn văn thì lấy 18 học sinh trừ cho 14 sẽ ra là 4 học sinh chỉ giỏi văn mà không giỏi toán thì có nghĩa là chúng ta có 4 học sinh chỉ giỏi văn không giỏi toán có 10 học sinh chỉ giỏi toán không giỏi văn và có 14 học sinh giỏi cả toán lẫn văn như vậy cộng lại có phải ra 28 không nè chúng ta có 3 triệu đồng Miu Lê an toàn Cảm ơn con. Cái câu này quá hồi đó đi học cũng có làm rồi nè Ngày xưa thầy đi học thầy cũng có làm vậy Ai cũng như em thôi vấn đề là không nhớ ha dạ rồi bây giờ ta đến với câu hỏi tiếp theo đi nào em ghét toán lắm đừng chọn toán nữa đi toán thì nó căng thẳng quá rồi bây giờ hay là tự nhiên và xã hội lớp 2 đi ờ ok chọn đây ha tự nhiên và xã hội lớp 2 đề bài như sau cho biết có mấy loại khớp xương đơn giản có phải kể tên không này? không cần hỏi như thế nào cứ việc trả lời như thế đó có mấy loại khớp xương ơi à, dạ em nhớ không lầm là có hai mà không chắc chắn mời em hai đúng không ta hai chốt và đáp án của chương trình là ba khớp đồng khớp bán động và khớp bất động và bây giờ chúng ta hãy xem là bạn nhỏ có giải cứu được cho Miu Lê hay không kết quả của Cẩm Thùy là chúc mừng em và bạn được 4 triệu đồng thầy cảm ơn Minh Thủy nha con làm rất tốt bắt tay bắt tay bắt tay bắt tay Cảm ơn em ừ. Rồi Bây giờ Miu Lê đã an toàn được 4 triệu rồi đó nha Dạ Nhưng bạn phải đi tiếp một mình Cố lên nào Dạ mỹ thuật lớp 4 Mỹ thuật lớp 4 Câu hỏi như sau Sắp xếp quy trình vẽ theo mẫu với hai vật mẫu theo đúng trình tự vẽ phát dáng hình hay là vẽ gợi hình xác định vị trí các bộ phận của các vật mẫu trên khung hình vẽ hoàn chỉnh hình hay chỉnh sửa hình cho hoàn thiện vẽ khung hình của cả hai vật và khung hình riêng của từng vật mẫu vẽ sáng tối hay lên bóng bằng chì hoặc vẽ màu mời em câu này không rung lắm tại vì em biết chắc chắn là án cuối à, cái cái trình tự cái cái mà cái gì cái bước cuối cùng là cái bước vẽ sáng tối là e nè à, cái bước kế cuối là cái c là vẽ hoàn chỉnh vẽ khung hình của cả hai vật và khung hình riêng của từng mẫu vật vẽ khung hình rồi xác định vị trí bộ phận rồi mới vẽ phát dáng có nghĩa theo bạn là d tư tư tay em bị phân phân vân giữa hai cái vẽ khung hình của hai vật và khung hình riêng của từng vật là vẽ ra xong rồi à, xác định vị trí các bộ phận của các vật mẫu đúng rồi là d b rồi vẽ phát dáng hình rồi tới a rồi tới à, c là vẽ hoàn chỉnh và cuối cùng là vẽ sáng tối chốt à, d b a c e d b a c e rồi đúng không thầy đúng đúng đúng quá đi một mình sợ quá đáp án chương trình là chúc mừng em bây giờ ta được 6 triệu rồi bây giờ chọn chủ đề tiếp theo nào ờ... thầy khuyên là tiếng việt đi dạ yeah, tiếng việt lớp năm. tiếng việt lớp năm. đề bài như sau xác định chủ ngữ vị ngữ trong câu sau quá dễ nhưng vẻ đẹp của biển Vẻ đẹp kỳ diệu muôn màu muôn sắc ấy Phần lớn là do mấy trời và ánh sáng tạo nên Vẻ đẹp kỳ diệu muôn màu muôn sắc ấy như thế nào? Và cái gì là phần lớn là do mày Ok, vẻ đẹp kỳ diệu muôn màu muôn sắc ấy Là chủ ngữ Còn lại là vị ngữ Còn ở trước là cái gì ta? Trạng ngữ Phải không ta? <laughs> nè nha sai á là còn 3 triệu mà đúng là được tới 10 triệu đó nha chịu không căng thẳng quá thầy ơi còn nếu mà cảm thấy không an toàn thôi dừng bảo vệ 6 triệu đem về nhà không em không thể nào ờ, nhụt chí như vậy được chốt đi vẻ đẹp, đẹp kỳ diệu muôn màu muôn sắc ấy chốt chốt Vẽ đẹp kỳ diệu muôn màu muôn sắc ấy là chủ Phần lớn là do mây, trời và ánh sáng tạo nên là vì Và nhưng vẽ đẹp của biến là trạng ngữ Đáp án của chương trình là Em đã vội vàng quá rồi miêu lên Thật sự ra mà nói để thầy phân tích cho em nghe vì sao nó là chủ ngữ nhé Vẻ đẹp của biển Thật ra nó mới là chủ ngữ Cái phẩy ở đây là vẻ đẹp kỳ diệu muôn màu muôn sắc ấy Nó là một cái cụm bổ sung ý nghĩa cho cái vẻ đẹp của biển Còn riêng một cái cụm đó được gọi là một cái cụm phức hợp Nó là chủ ngữ rất phức tạp mọi chuyện đã đành Em đúng vị ngữ nhưng không đúng chủ ngữ Và em hiểu số phận của mình rồi chứ gì em bị mất 3 triệu đồng Nhưng mà thì đó là cảm ơn em là em đã có tinh thần không lùi bước trước khó khăn không sao chắc chắn đây sẽ là cái mà Miu Lê sẽ rất là nhớ về sau đúng không và bây giờ cho thầy biết một tí cảm nghĩ sau khi tham gia chương trình ngày hôm nay được không dạ à, tại vì ở nhà em hay rất rất là hay coi chương trình này và trước khi tới đây á là xác định là à, cái dưới 3 triệu là có khả năng rồi mà tới đây 3 <laughs> triệu là mong <laughs> tại vì thật chất là những tuy là nói là lớp 5 nhưng mà những cái, cái kiến thức đó nó lâu quá rồi dạ mình không thể nào tự trả lời được bạn nó cũng hơi rộng đúng không thực ra đúng thực lực của em đã lên được tới 6 triệu rồi đúng không kệ nó đi không sao không dạ. sao không sao không sao bây giờ nhìn vào máy quay nói đi em à, hôm nay um, ờ, Lê không thông minh hơn học sinh lớp 5 <laughs> Trời, mất cỡ Chúc mừng bạn với 3 triệu ra về chúc video may mắn những lần sau chào tạm biệt em và chúc em giảm cân thành công Và đến với trường quay chúng ta ngày hôm nay sẽ là một nhân vật mới và anh ta sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều điều thú vị bởi vì anh ta có nhiều tài năng anh vừa là người mẫu mà vừa là diễn viên chúng ta sẽ cùng chào đón Cao Lâm Viên Cao Lâm Viên bạn có biết cái ý nghĩa của tên mình không? Tên à, của em là ông nội đặt Em sinh ở Đà Lạt Có nghĩa là thành phố Đà Lạt Bạn ở vùng cao <laughs> Ở Lâm Đồng ở Trong đó có công viên <laughs> Này ca Lâm Viên Chân con ngắn hơn chân chú <laughs> Nhưng đừng coi thường kiến thức con nha Kiến thức con chắc chắn là sẽ bao la à. Và đến với trường quay chúng ta ngày hôm nay sẽ là một nhân vật mới Và anh ta sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều điều thú vị Bởi vì anh ta có nhiều tài năng Anh vừa là người mẫu mà vừa là diễn viên Chúng ta sẽ cùng chào đón Cao Lâm Viên Em chào thầy thầy Chào bạn à, bạn có thể tự uh, giới thiệu sơ một ít về mình được không uhm, em uh, hiện tại thì uh, mới uh, vô lớp này uh, làm uh, học sinh mới thế thôi à dạ em uh, bao nhiêu tuổi rồi em uh, 27 tuổi rồi học giỏi môn gì tự nhiên xã hội em sợ môn gì em sợ môn toán thầy sợ môn toán à thế à, bạn có biết cái ý nghĩa của tên mình không tên của em là ông nội đặt em sinh ở đà lạt có nghĩa là thành phố Đà Lạt à đúng rồi là cao lâm viên có nghĩa là bạn ở vùng cao <laughs> ở Lâm Đồng ở trong đó có công viên <laughs> là cao lâm viên <laughs> cho anh hỏi là cái hình này bạn bao nhiêu tuổi ạ à? hình này là lúc à, ba hay bốn tuổi ba bốn tuổi mà sao cao kinh khủng vậy sao lúc đó thì cũng ăn mặc cũng phát sinh dữ ha còn nhỏ là mẹ thì à, may đồ cho anh em mặc không uh ờ, -huh. Và ngày hôm nay thì à, đến đây với chương trình bạn sẽ phải trải qua 11 câu hỏi Trong 11 câu đó thì à, nếu bạn sai từ câu 1 đến câu 5 bạn sẽ ra về mà không có một đồng nào cả Bạn sai câu 6, câu 7, câu 8 thì tiền thưởng sẽ quay về cột mốc 3 triệu đồng Sai câu 9, câu 10 tiền thưởng sẽ quay về cột mốc 10 triệu đồng Và bạn chỉ được nhận 50 triệu đồng khi bạn trả lời chính xác câu hỏi số 11 và bạn được bảo vệ số tiền mình đã kiếm được bằng cách là dừng cuộc chơi bất cứ lúc nào bạn muốn nhưng bạn sẽ không được dừng cuộc chơi khi bạn chấp nhận trả lời câu số 11 và nếu bạn không trải qua được 11 câu hỏi phải nhìn vào máy và nói rằng tôi người ở vùng cao ở Lâm Đồng hôm nay không thông minh hơn học sinh lớp nào đồng ý không ạ rồi quyết định vậy nha chúng ta bắt đầu chủ đề đầu tiên với một người bạn mời bạn lựa chọn bạn đồng hành hồng hơn dạ con tên là nguyễn hồng ân à, con có một ước mơ rất là to lớn đó là trở thành một uh, doanh nhân giỏi và con đồng thời cũng có một khát khao là trở thành nghề mẫu nhưng chắc chắn rằng thì ước mơ đó, khát khao đó sẽ không thành hiện thực vì chân con ngắn hơn chân chú <laughs> nhưng đừng coi thường kiến thức con nha nói chung là tự tin cho bé này chân không dài nhưng đầu không ngắn đấy chúng ta cùng đến với chủ đề đầu tiên bạn lựa chọn đi nào em nghĩ là anh nên chọn từ từ từng bước một hay tự nhiên xã hội trước đi tự nhiên xã hội thì em thích tự nhiên xã hội lớp 3 hơn đấy rồi vậy chọn tự nhiên xã hội lớp 1 Tự nhiên xã hội lớp 1 Đề bài tự nhiên xã hội lớp 1 Điền từ còn thiếu vào ô để hoàn chỉnh Ý nghĩa sau Đèn hiệu lên chấm chấm Dừng lại chớ có đi Chấm chấm ta chuẩn bị Đợi chấm chấm ta đi Đi nhanh, đi nhanh, nhanh, nhanh, nhanh Đèn hiệu lên chấm chấm để dừng lại chớ có đi ta chuẩn bị đèn hiệu lên màu đỏ dừng lại chớ có đi màu vàng ta chuẩn bị đợi màu xanh ta đi đi nhanh đi nhanh nhanh nhanh nhanh chốt bây giờ chúng ta xem đáp án của chương trình là Bạn được 500.000 đồng đầu tiên Chúc mừng bạn Và chúng ta đến với câu tiếp theo Em sẽ chọn tiếng Việt lớp 2 Tiếng Việt lớp 2 Đồng ý Đề bài như sau Hãy điền dấu hỏi hoặc dấu ngã thích hợp vào những chữ trong đoạn thơ sau của tác giả Đồng Xuân Lan Ngôi nhà dựa vào nền trời xâm biếc thơ ra mùi vôi vưa nồng hăng ngôi nhà dựa vào nền trời xâm biếc thơ ra mùi vôi đó là ngôi nhà dựa vào nền trời sẫm biết sẫm với hỏi hả giống ngã thở ra mùi vôi vữa nồng hăng thở là dấu thở dấu hỏi vữa là dấu ngã xin chốn ngôi nhà vừa vào nền trời sẩm biết thở ra mùi vôi vữa nồng hăng chốt chưa đúng rồi còn với bộ đá năm nhiêu cái và đáp án của chương trình là chính xác và bây giờ bạn đã có được một triệu đồng Xin chúc mừng bạn Và thầy cảm ơn bạn Hồng Ân rất nhiều Dạ, dạ. Hãy đưa cho một người bạn tiếp theo đi nào Xin mời Bạn à, Bạn à, Cẩm Thụy Mời Cẩm Thụy chào em Em tên là Nguyễn Hữu Cẩm Thụy, học sinh của trường Trần Quốc Thảo Hôm nay em rất vui khi được đến đây để giúp anh Và mong muốn là anh sẽ chiến thắng với số tiền 50 triệu đồng Cảm ơn em Rồi, chúng ta lựa chọn chủ đề nào Em thích lớp mấy? Thích lớp 2, đạo đức lớp 2 đi Rồi, đạo đức lớp 2 Đạo đức lớp 2 Câu hỏi như sau điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh ý sau học tập sinh hoạt đúng giờ có lợi cho chấm chấm và việc chấm chấm của bản thân em học tập sinh hoạt đúng giờ có lợi cho sức khỏe nếu bây giờ em không biết câu này em trợ giúp được mà không thầy mời bạn tham khảo tham khảo bạn ấy đã chọn việc tham khảo và chúng ta cùng xem đáp án của bạn Cẩm Thủy sức khỏe và việc học tập của bạn thân em có đồng ý không đồng ý thầy mời bạn chốt học tập và sinh hoạt đúng giờ có lợi cho sức khỏe và việc học tập của bản thân em đáp án của chương trình là chính xác như vậy là bạn nhỏ đã cứu cho bạn ở câu này bạn được 1 triệu 500 ngàn đồng mời bạn tiếp tục lựa chọn hồi nãy em thấy thì anh thích môn tự nhiên và xã hội đúng không không bây giờ em giỏi môn gì em cứ chọn môn đó à, thôi tự nhiên và xã hội đi tự nhiên xã hội lớp 3 và ta đến với tự nhiên xã hội lớp 3 Đề bài của bạn như sau Cho biết đường xích đạo đi qua lãnh thổ và lãnh hải của bao nhiêu quốc gia Giỏi chưa Tôi nghĩ cái này là Nó thuộc về địa lý hơn chứ nha Tự nhiên xã hội Xích đạo đi qua lãnh thổ và lãnh hải bao nhiêu quốc gia Không thể nào nhớ được không thể nào nhớ được hay không thể nào biết được hai cái nó khác nhau không nhớ là bạn đã biết và bạn quên và không biết là bạn không có cái để nhớ sao ạ à? thưa quý vị liệu cao lâm viên có trả lời được câu hỏi này hay không chúng ta sẽ biết sau vài phút em ờ, không có nhớ về cái chuyện cổ tích loài người này Bạn không có nhớ hay là bạn không có biết vừa <laughs> không nhớ không biết không biết thì không có cái để nhớ em chào anh em tên là hàng sơn thanh vi bây giờ em đố anh đoán được nickname của em bé mèo ủa anh thấy em dữ giống con mèo đúng không sơn ca dạ không con là chích chòe chích chòe nó kêu chí chóe mà nó rất là chảnh chọe nó lên hỏi chú chú lại rất là chua choạc nên bây giờ trả lời không có được nên nó hơi uh, chua chát Chào mừng quý vị đang trở lại với Ai Thông Minh Hơn học sinh lớp 5 Chúng ta có một câu hỏi Cho biết đường xích đạo đi qua lãnh thổ và lãnh hải của bao nhiêu quốc gia Và Câu Trả lời của bạn là gì? Con này khó quá thầy ơi Không biết thì bạn sao chép đi Hoặc là bạn nói đại một con số Nếu sai thì bạn ấy sẽ giải cứu may mắn cho bạn Bởi vì tôi thấy bạn ấy bấm chuông rất là chắc chắn đấy 36 36 Và cô bé chúng ta chọn là 14 Liệu anh đúng hay em đúng Hay cả hai đều sai Để xem là quyền giải cứu may mắn ở đây nó có hiệu nghiệm hay không nhá Đáp án của chương trình là May là có quyền giải cứu may mắn và thầy cảm ơn con rất nhiều 14 quốc gia đó là các lãnh thổ và các lãnh hải của 14 à, quốc gia và bây giờ thì à, chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo với sự lựa chọn của một người bạn bạn được 2 triệu rồi đấy xin mời để thành vi mời thanh vi một Em chào anh, em tên là Hàng Xuân Thanh Vi Bây giờ em đố anh đoán được nickname của em nickname của em hả? Như thế nó sẽ chứng tỏ được là anh thông minh được 50% Chỉ cần cộng thêm 50% thông minh của em nữa là có thể bước qua được một cái thử thách nữa Nickname của em là bé mèo hả? Ủa anh thấy em giữ giống con mèo đúng không? Không, hiền mà Không, em dữ Vậy em có gợi ý nha là em tên nickname của em là một loài chim Nó hát hay nhưng em lại không hát hay Chim sơn ca hả? Dạ không chim họa mây hả Dạ không Con là chim gì? Con là chích chòe Thấy chưa? Chích chòe nó kêu chí chóe mà nó rất là chảnh chọe Nên nó lên nó hỏi chú, chú lại rất là ờ, chuột choạc Nên bây giờ trả lời không có được nên nó hơi uh, chua chát Ủa sao mà em có cái nickname đó? Dạ là em rất thích hát nhưng em lại không hát hay rồi em lại nhỏ con nữa ở trong lớp cũng hơi, nói nhiều ủa mà anh thấy chích chè đâu hót hay đâu có chứ chúng ta quay trở lại với à, đề bài tiếp theo mời bạn chọn giờ toán lớp ba. anh em chọn toán lớp ba. toán lớp ba. và câu hỏi như sau Hình tam giác ABC có ba cạnh bằng nhau hình tứ giác MMPQ có bốn cạnh bằng nhau biết cạnh hình tam giác dài hơn cạnh hình tứ giác 10cm chu vi hai hình đó bằng nhau tìm độ dài mỗi cạnh tam giác ABC và hình tứ giác MMPQ hình tam giác ABC có ba cạnh bằng nhau hình tứ giác MNPQ có bốn cạnh bằng nhau biết cạnh hình tam giác dài hơn cạnh hình tứ giác là 10 cm và chu vi hai hình đó bằng nhau Bạn thân yêu ơi Bạn còn quyền trợ giúp đấy nhá. Chọn quyền trợ giúp cuối cùng Đó là Sao chép Mời em Và bây giờ Chúng ta sẽ đến với kết quả được sao chép của bạn Thanh Vi bạn hãy trả lời là Không biết là đúng hay sai Chúng ta cùng xem kết quả của chương trình là Chính xác Thật ra bài này không quá khó Cái bài này thì chúng ta tính như thế này Chúng ta gọi độ dài của cạnh tam giác là A và độ dài của cạnh tứ giác là B thì nếu như tam giác mà ba cạnh bằng nhau á thì chu vi của nó sẽ là bằng ba cái cạnh nó cộng lại mà bằng nhau thì có nghĩa là bằng 3A đúng chưa và tứ giác bốn cạnh đều bằng nhau thì bốn cạnh cộng lại gọi là 4B mà cạnh của tứ giác thì nó ngắn hơn cạnh của tam giác như vậy thì B nó sẽ bằng A trừ 10 đúng không có nghĩa là cạnh của tam giác nó dài hơn cạnh của tứ giác 10 cm ra khi mình mình phân tích vô rồi mình mình mình đơn giản a đi thì sẽ ra là cái con số là 30 và 40 nha và vừa rồi thì bạn rất là may mắn khi người bạn của bạn đã cứu giúp ở câu sao chép và đã mang về cho bạn 3 triệu đồng bạn được an toàn cảm ơn con mời con về chỗ bây giờ bạn phải tự lực cánh sinh bởi vì à, không ai giúp đỡ bạn nữa bạn đã hết các quyền trợ giúp rồi rồi bây giờ bạn lựa chọn chủ đề tiếp theo đi nào toán lớp 1 đi còn suy nghĩ gì nữa toán lớp 1 đúng không chúng ta chọn toán lớp 1 câu hỏi như sau An có 5 viên kẹo Bình hơn An 2 viên Tâm có số kẹo ít hơn Bình Và nhiều hơn An Hỏi tổng số kèo của ba bạn là bao nhiêu An có 5 viên kèo Bình hơn An 2 viên là Bình có 7 viên Tâm có số kèo ít hơn Bình và nhiều hơn An ít hơn Bình là 6 nhiều hơn An cũng là 6 hỏi tổng số kèo của ba bạn là bao nhiêu 161 trừ 7 18 18 18 là câu trả lời của bạn Tôi nghĩ là không còn con số nào thích hợp hơn nó Đáp án của chương trình là 18 viên Bạn đã có 4 triệu Mời bạn đi tiếp Tiếng Việt lớp 4 Tiếng Việt lớp 4 Đề bài như sau Cho biết trong bài thơ Chuyện cổ tích về loài người Các nhân vật được sinh ra theo thứ tự nào Thật sự là em ờ, không có nhớ về cái chuyện cổ tích loài người này nhé Bạn không có nhớ hay là bạn không có biết Chưa, <laughs> không nhớ không biết không biết thì không có cái để nhớ nói chung là thế này chỉ có cách là bạn nên dừng cuộc chơi để bảo toàn 4 triệu đồng nếu như bạn trả lời thì cũng được nhưng à, nếu bạn sai bạn sẽ quay trở về 3 triệu mà đúng thì được 6 triệu đây nói thế đấy vậy chắc cho em à, dừng cuộc chơi nữa. bạn đã chọn dừng cuộc chơi chúng ta cùng đến với đáp án của chương trình đó là trẻ con mẹ bố và thầy giáo vâng đối với một số những câu chuyện mà chúng ta chưa biết thì rõ ràng đáp án là một sự mông lung và dừng cuộc chơi thành nghĩ đôi khi nó cũng là một phương án để bảo toàn cho mình à, bạn thấy hôm nay đề bài có khó quá không thật sự là không khó nhưng mà mình nhiều cái mình quên mình không biết nữa và đôi khi mình gặp nó đứng trên này à, hơi rung phải hơi không hơi rung cũng hơi hồi hộp rồi, bạn sẽ ra về với giải thưởng là 4 triệu đồng và nhìn vào máy nói câu quan trọng nhất đi nào. Tôi, ca lâm viên hôm nay không thông minh hơn học sinh lớp 5. Cảm ơn em. Bạn sẽ ra về với giải thưởng 4 triệu và chúc bạn may mắn. Xin chào. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ có giải thưởng 50 triệu đồng và dành cho ai có thể chinh phục được 11 câu hỏi các bạn hãy đến đây thử sức bằng cách là đăng ký trên trang web www.hocslớp5.vtv.vn hoặc chúng ta cũng có thể gửi thông tin về cho địa chỉ email ai thông minh hơn học sinh lớp 5 a vtv.vn. Chúng tôi sẵn sàng chờ đợi các bạn. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kim Duyên rồi tung tăng ta đi bên nhau bản thân khi ta còn ở đâu tìm đến đây ta cầm tay mua vui nào thành thắng Dạ con chào thầy Dạ thầy chào bạn Tôi dạ. nhìn bạn à, giống Thanh Bùi nha Ờ Có lẽ là vậy Có ai nói không? Ờ thầy nói đâu Thời đó mà chưa có à, lên đội nón bảo hiểm mà là đã tự đội rồi À không cái thời đó là mình đội cái mũ đó cho nó an toàn chứ không phải là vì Đi đấy là ngày xưa là đã thời trang mang vớ lên tận đầu gối <laughs>